Này con, đứa con hình nhà linh tròn Ô Chứ còn đâu là chữ G Điều cốt yếu giúp bé thông minh và nhanh nhẹn như vậy là do bé đang dùng sữa gen có bổ sung taurin. Gen có bổ sung taurin giúp não bộ tăng trưởng mạnh, gen có bổ sung taurin giúp mắt bé phát triển tốt. Hãy để cho bé được phát triển toàn diện. Sản phẩm của Apple Hoa Kỳ